Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Những ngày này, lại một lần nữa đường vành đai 3,5 đoạn từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32 được dư luận đặc biệt quan tâm Khi dự án nút giao đường vành đai 3,5, đại lộ Thăng Long đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Có thể nói, với một đoạn tuyến chỉ dài 5,5 km nhưng thi công kéo dài đến hơn 5 năm chưa xong thì luôn là một câu hỏi lớn đối với dư luận Vậy hiện tại,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 theo quy hoạch xây dựng chung thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuyến đường vành đai 3,5 là tuyến đường kết nối khu vực phía Bắc sông Hồng và Nam sông Hồng. Nhiều phân khu đô thị và khu dân cư thuộc các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, huyện Thanh Trì và Hoài Đức tạo thành vành đai phía Tây thủ đô. Đến nay, tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 6, điểm đầu tuyến giao với đại lộ Thăng Long điểm cuối tuyến giao với quốc lộ 6, đi qua địa bàn huyện Hoài Đức và quận Hà Đông, đã được đưa vào hoạt động từ hàng chục năm. Xong, đoạn tuyến đường vành đai 3,5 trên địa bàn huyện Hoài Đức có chiều dài 5,5 km, hiện vẫn là công trường ngổn ngang. Đây là dự án hạ tầng quan trọng với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 1.000 tỷ đồng. Đang nói, từ khi khởi công đến nay, dự án đã nhiều lần phải điều chỉnh lùi tiến độ theo yêu cầu ban đầu của thành phố Hà Nội, dự án phải hoàn thành từ năm 2019. Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư lại xin kéo dài đến năm 2021. Đến nay, tiếp tục xin lùi tiến độ kéo dài đến năm 2025. Theo chúng tôi được biết, dự án tuyến đường vành đai 3,5 trên địa bàn huyện Hoài Đức đang được triển khai theo 3 dự án và giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư. Cụ thể, Dự án 1 được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2017, dài khoảng 1,14 km, có tổng mức đầu tư là hơn 379 tỷ đồng. Hiện nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, khối lượng thi công đạt 90%. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022 này. Dự án 2 đầu tư xây dựng 3,76 km vành đai 3,5 Tổng mức đầu tư là hơn 1.057 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 96%, thi công đạt 80% khối lượng công việc. Tuy nhiên, dự án gặp khó khăn vướng mắc khi chưa tiến hành khai quật di rời 6.000m2, nửa phía tây di chỉ vườn chuối. Còn hai ngôi mộ tổ đang được thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ dân nhất trí di chuyển bàn giao mặt bằng cho dự án. Dự kiến hoàn thành vào năm 2022. dự án 3 sẽ đầu tư 0,6 km. Tổng mức đầu tư là 198 tỷ đồng. Hiện dự án đang tiến hành triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công dự toán, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Như vậy, dự án do Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành theo tiến độ đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đó việc triển khai các dự án đầu tư chậm so với kế hoạch ban đầu, dẫn đến dự án phải gia hạn tiến độ thời gian thực hiện nhiều lần. Theo đại diện của chủ đầu tư, thì nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 hai năm 2020-2021, dẫn đến dự án không triển khai được theo tiến độ ban đầu, phải thực hiện các thủ tục lập, thẩm định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện. Hai dự án đã hoàn thành 80 đến 90% khối lượng công việc, nhưng vướng mắc cục bộ về giải phóng mặt bằng. Cũng trong công tác hoàn thành thủ tục để bàn giao mặt bằng phục vụ công tác thi công. Cùng với đó, giá nguyên vật liệu tăng cao, trong khi đó thông báo giá vật liệu của liên sở chưa theo kịp với thực tế, gây khó khăn không nhỏ cho các nhà thầu thi công. Tuyến đường vành đai 3,5 Đoạn Hoài Đức là trục đô thị cấp đặc biệt, kết nối các quận huyện Hà Nội như Phúc Thọ, Đàn Phượng, Hà Đông, Thường Tín với 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp. Cuối tuyến với đường 32 đoạn qua cổng trào huyện Hoài Đức, đi qua các xã An Khánh, Vân Cành, Dì Trạch, Kim Trung. Khi hoàn thiện sẽ giúp kết nối khu đô thị mới trên địa bàn, hoàn thiện hạ tầng khung và cũng là tuyến quan trọng phát triển đô thị phía đông đường vành đai 4. Do đó, cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ để phục vụ cho nhân dân đi lại, phát triển kinh tế khi Hoài Đức lên quận. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với dự án nút sao đường vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long. Những ngày cuối tháng 11 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa vành đai 3,5 và đại lộ Thăng Long, với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Theo đó, dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội, Ban Quản lý Dự án làm chủ đầu tư. Về quy mô đầu tư xây dựng, nút giao gồm có các nhánh tua bin kết hợp hầm trực thông. Trong đó, hầm chui trực thông theo hướng Lê Trọng Tấn đi quốc lộ 32, tim tuyến trùng với đường Lê Trọng Tấn, gồm có 4 làn xe với tổng chiều dài 975m. Đoạn đi dưới đại lộ Thăng Long sẽ thiết kế hầm kín dài 150m. Phía đường Lê Trọng Tấn thiết kế hầm mở dài 157,5m, tường chắn dài 220m. Quốc lộ 32 được thiết kế hầm mở dài 157,5m và tường chắn dài 200m. Phần còn lại của dự án là gờ chắn bánh, cầu nhánh tua bin dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, có chiều dài hơn 2.350m trên 4 nhánh. Bề rộng của cầu là 8,8m, được bố trí hai làn xe cơ giới và tường chắn bê tông cốt thép có chiều dài 619m trên 8 vị trí sau mố. Nút giao được xây dựng trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội, cần bố trí diện tích đất hơn 22 hectare. quyết định được phê duyệt. Tổng mức đầu tư xây dựng là 2.384 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Hà Nội. Theo đó, chi phí xây dựng là hơn 1.480 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án năm 2022 đến 2026. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án được đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, kết nối và khai thác hợp lý với kết cấu hạ tầng giao thông đã được xây dựng. Ngoài ra,